inside ra ngoài có ba chục phút mà đã liên tục phải hắt xì hơi Nhanh trạng thái em mất story Em bảo là nhớ đến cái OTD Nhà hàng chưa kịp đem ra món khai vị Thì tin nhắn điện thoại chưa anh về nhà đi Là thì sao? Tàn, em vô tình đủ bạn Ngoài đường thì đông đúc vô đường về tập gian nan Anh sợ cái đèn đỏ, anh chờ cái đèn xanh Em gọi anh về liền không lên đơn tàn canh Anh chỉ có ngã tư ngã năm ngã bảy Rượu đen ăn trên bỏ qua cả thảy. Em quá đang lắm luôn cứ ý đẹp là có quyền Nhưng mà chàng xíu đi